nỗi buồn không được quyền đặt tên Có những niềm đau không thốt được bằng lời Phần người lô tô lên đến thân thân ngây ngây xuôi ngược đời buồn ba như lắm người thân nhưng vẫn ngày về nhà ngày đời khen chê bao nhiêu lời chua chát phần người lô tô có mấy ai không không trời sinh ra phận nghèo lại lạc lối thân trai gái chỉ có màn đêm mới dám sống thật lòng mình tương lai mịt mờ không một người chung bước lên đơn phân buồn lay tiếng hát làm nguồn với kiếp người không trọn vẹn được yêu biết mấy niềm vui đánh đổi bằng nhọc nhằn phận người lô tô như con thuyền không lái trời đại lên đền theo sông tháng tháng ngày ngày xuôi ngược đời buồn ba nhớ lắm người thân nhưng vẫn ngày về nhà ngày đời khen chê bao nhiêu lời chúa chắc phần người lô tô có mấy ai không khâu sinh ra phận nghèo lại lạc lối thân trai gái chỉ có mang đêm mới dám sống thật lòng mình tương lai mịt mờ không một người chung bước lên đơn phân buồn lay tiếng hát làm nguồn mấy kiếp người không chọn vẹn được yêu biết mấy niềm vui đánh đổi bằng nhọc nhằn phần người lô tô như con thuyền không lái trời đại lớn